đây đứng ngồi đường xa quá ngại để lòng theo chun nắng bên ngoài mùa xuân qua vội mười năm tâm rồi dặn mình ơi chiếc lá thu phai xếp lại ngồi trong nếp ngài vội vàng thêm nhưng lúng yêu người cung cánh mồi về đến núi đời ngầm ngùi ôi đã cũng thân thay rơi cành bay trong gió lạnh và những chiếc lá đã phai màu nắng úa đây đứng ngồi đứng xa qua ngoài để lòng theo chốn nắng bên ngoài mùa xuân qua bồi mười năm tâm rồi giận mình ôi chỉ lá thu phai nằm nghe giữa trời giòn vàng tiếng cười điều <laughs> kèn ai bút trong tôi sau sẽ mua vui về thu xếp lại ngài trong nếp ngày ngồi bàn thêm nhân lúc yêu người cồn phong canh mồi về bên nuôi đời ngầm ngùi ôi đã cũng thương thay con phong cánh môi bên núi đời ngầm vui ôi đã cũng thương thay chiếc lá tôi rơi tôi phai 让我偷。